mời nhà trai rồi mời em trai ngồi xin mời nhà gái ngồi đi con mời bạn trai giới thiệu về mình cho bạn gái bên kia nghe luôn dạ chào anh Diên Linh và chị Hồng Dân và khán giả xem chương trình và khán giả khán đài em tên là Nguyễn Nhân Văn Bảy à, năm nay em 30 tuổi hiện là em là nhân viên thi công công trình quê em ở ờ, Long An hiện tại em làm việc ở ờ, Vĩnh Long em thi công công trình là em làm gì bảy làm làm bơm bê tông cho người ta anh à bảy oh. bơm bê tông 30 tuổi rồi mình giới thiệu về ờ, bên mình đi dạ em tên là Huỳnh Thị Phương Trang em 27 tuổi em đến từ Long An ạ năm em hiện đang làm nhân viên văn phòng ở Long An luôn ạ như vậy là cùng quê với bên nhà trai Trang Trang làm ở huyện nào Trang dạ em ở huyện cần duộc ạ à. dạ là sát bên thành phố hồ chí minh em dạ. ở huyện nào dạ em ở huyện chính hưng ạ à. chính hưng là gần biên dạ. giới dạ gần campuchia biên giới. dạ à. cũng có gần không linh cũng không gần lắm <laughs> cũng long an nhưng mà nó không gần lắm rồi bây giờ thì à, em cho đàn gái biết một chút ưu điểm khuyết điểm của mình đi bảy ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng với mọi người xung quanh ừ. à, à, biết nấu ăn bảy nấu món gì bảy dạ biết ờ, nấu canh ờ, kho cá đâu anh <laughs> mày có gì ờ, gọi là ưu điểm gì vượt trội không dạ ưu điểm vượt trội em là có hàm răng đẹp đều hả hàm, hàm răng đẹp hàm răng đẹp dạ. đều <laughs> à, đẹp đều ha trắng sáng luôn khuyết điểm của bảy là gì dạ khuyết điểm của em là uh, ít nói với gặp bạn nữ kia là em không nói được <laughs> là nhút nhát chứ trước bạn gái uh, đối nhút diện nhát mà. trước bạn gái dạ nhút nhát vậy có mấy bạn gái rồi dạ em có hai mối tình rồi mối dài nhất là nhiêu dạ đều hai mối tình thì được năm rưỡi hết anh năm rưỡi đều hết vậy đó hả dạ. đều như hầm răng vậy đó hả rồi sao chia tay dạ xa anh xa mà cách lộn anh xa là xa cỡ nào dạ em ở long an mà bạn bằng nữ kia một người ở trà vinh với một người ở vĩnh long trời đất ơi tưởng đâu xa lắm sát bên ôi rồi bây giờ là cũng xa nữa rồi sao có giờ được cái không? trung tỉnh <laughs> rồi còn mình bên đây sao cưng Ờ, dạ em là một người ờ, vui vẻ, hài đồng và không giận lâu Cái tánh nó tốt á Rồi sao nữa nè Không, nó ăn không tốt cho lắm Bên đây kho cá nấu canh đường bị yên tâm Bên đó là bãi biết rồi Em cái điểm yếu của mình là là là điểm Dạ gì? điểm yếu của em là em uh, tính hơi nóng và lại suy nghĩ nó chưa có thấu đáo cho nên đôi khi em có những cái quyết đưa quyết định nó hơi có gọi là vội nóng vàng, vội dạ. vội vàng đúng dạ, không? Dạ, khi mà em đối thì em hay cáo Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có ba bốn mối tình nhưng mà chỉ là tìm hiểu mà nên không hợp, cảm thấy là không hợp với nhau á cho nên là thôi không đi tới nữa. Có nghĩa là không có gì sâu đậm hết à? Dạ đúng rồi chị, có mối cao nhất là khoảng 6 đến 7 tháng thôi 6 tới 7 tháng rồi sau đó chia tay. Dạ. Lý do tại sao không hợp? Không hợp là tại vì em muốn một bạn ờ, có thể hiểu được tính em tại vì tính em cũng còn hơi trẻ con á cho nên là có thể chịu được. Về một vấn đề đi em thấy cái áo đó đẹp nhưng mà cái bạn đó lại thấy là không đẹp không, không đẹp dạ. rồi là giận nhau đó rồi bây giờ bạn à, gái cho anh tôi à, biết được bạn muốn tìm một nửa yêu thương thế nào dạ em muốn một bạn cao khoảng một m ờ, sáu mươi trở lên trời hơn luôn tròn tròn dễ thương tí <laughs> tròn tròn, tròn. có thích những người lãng mạn không lãng mạn nhưng mà trong giới hạn một miếng thôi chị tại vì lãng mạn quá thì tối ngày chỉ chăm lo <laughs> lãng mạn thôi thì em không thích Ờ, nếu mà ở miền Tây không bạn như bên đây Long An cùng em thì được rồi. Dạ. dạ. Có cần khuôn mặt đẹp trai không? Không đẹp trai chỉ cần vừa nhìn là được rồi chị. Ưa nhìn là được rồi phải không? Dạ. Để chị coi nha. Nhìn là ưa liền. Dạ, <laughs> dạ, Chào cưng. Dạ. Chà này cao à nha. Này hơi bộn à, em cao nhiêu cưng? Bảy. Dạ em cao mét 74 ạ. Thấy chưa? Cao hơn anh luôn đó em. Còn bảy sao? Bảy muốn cái mẫu mẫu hình lý tưởng của em sao nè? Dạ mẫu hình lý tưởng của em là cao trên mét 55 à, cao trên mét 55 ừ. là khuôn mặt dễ nhìn bạn gái ờ, không lăng nhăng là được thì người ta yêu mình sao ta lăng nhăng được khi nào ta hết yêu người ta mới lăng nhăng đó giờ con trai nghe lăng nhăng được nghe gái lăng nhăng kỳ quá nha bảy chị nói nghe nè em có thuộc tiếp người lãng mạn không dạ có vậy đâu ví dụ cái lãng mạn nhất của em là như thế nào em kể chị nghe dạ lãng mạn nhất của em là lúc sinh nhật bạn gái cũ em là em uh, mua đèn cày xếp hình trái tim gãy bông hồng trên trong đèn cày á chị gãy bông hồng ở chỗ đèn cày á hả dạ tại sao tắt đèn đốt đèn cày nó lên hình thành cái tim rồi cuối cùng em. sao bạn bạn gái xúc động không hòa vỡ không dạ xúc động <laughs> rồi sao chia tay vậy ra trường rồi chưa có sự nghiệp á ừ. bên kia kêu cưới thì ừ. với em bên đây em đi đi làm nhiều ít chương trình với người đó ừ. dạ, dạ nhưng mà chị hỏi nè bây giờ sinh nhật của mình người ta tổ chức như vậy bộ em thích hả dạ nếu có thì vui thôi chị còn không có, có cũng... cũng được mà không có cũng không được phải không <laughs> dạ. đúng không có nhưng mà tiết chế lại cũng được tiết chế lại cũng được dạ ừ. tại vì rất nhiều người phụ nữ mà thấy bạn trai của mình hay chồng của mình không lãng mạn là khó chịu tự nhiên em lại không thích cái đó trong khi bạn này quá lãng mạn luôn theo bây giờ chị hỏi em câu nha dạ. em có muốn giữ lại cái tính lãng mạn của bạn này không ờ, lãng mạn nhưng mà vừa phải thôi tại vì hồi nãy em nghe bạn nói là trải bông rồi đút nến vậy đúng rồi, đúng rồi làm dạ. tiệc sinh nhật đó có thích vậy không dạ. được giữ lại chị yeah. Dạ. trời ơi đàn ông ta lãng mạn phải vui lên chứ <laughs> đều đừng có lãng mạn quá thành lãng nhách thôi đúng không à dạ. dễ thương ha ừ. trai chịu rồi đó <laughs> em em có ghen không ờ, em ghen nhưng mà cũng tùy chuyện anh ừ. nãy sao em nói em thích ờ, người ờ, bạn trai phải tròn tròn ờ, cảm giác khi là kiểu che chở mà được bảo vệ chị tại vì em ơi mấy người tròn không bảo vệ ai thôi. em ơi tròn cỡ này được không dạ được bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi em gái đi với ai vậy dạ em đi với chị bạn thân với em gái của em ạ con chào cô hồng vân và chú quyền linh và anh bên đây ạ tất cả mọi người con thấy sao dạ con vâng. dạ con thấy anh bên đây cũng ờ, dễ thương vui vẻ nhưng mà quyết định là do chị con tại chuyện lâu dài ừ, con khẳng định răng bên đây răng của anh bên đây đẹp không dạ đẹp ạ cái răng cái tóc là cái gốc con người ha ừ. trai đi với ai dạ em đi với anh chị của em với bạn em à. rồi cái đó là chị gì dạ chị dâu thứ năm à rồi chào chị chị cho ý kiến thôi ừ, chào à, chú Viên Linh và cô Hồng Dân Chị thấy bé em đây thì nhìn cũng xinh, cũng được Thì nếu mà có duyên thì hai đứa cứ tìm hiểu, tìm làm quen đi Rồi coi coi làm sao rồi tính tiếp chứ ừ. giờ kiểu như tìm hiểu cũng nói qua nói lại cũng chưa được hiểu nhiều chị là chị dâu thứ mấy dạ thứ năm thứ năm rồi còn mấy chị dâu nữa dạ chị dâu thứ sáu oh. rồi thứ mấy nữa dạ em dâu út là anh anh thứ à, sáu à, có anh đi nữa năm sáu bảy bảy út là mấy thứ mấy út là thứ tám trời ơi dâu thứ tám luôn hả dâu năm sáu bảy tám luôn đó wow để sợ chưa rồi cả gia đình đi ủng hộ uh, chú bảy hả chú bảy diễm phúc quá trời luôn á chú bảy ơi mở rào đi bắt đầu đi bãi đó đàn gái dễ thương lắm á bãi dạ dạ em cũng có một bạn thật gì vậy gì bảy ơi bảy bảy mở ra coi là cái gì là cái cà vạt à. em đeo thử cho bảy đi coi có hợp không em, hợp em với không biết lắm <laughs> chị cũng không biết thắt luôn á thấy chưa rồi ngồi đi bảy dạ, em thấy anh như thế nào à, dạ em thấy anh cũng hiền dạ. à, phù hợp với à, em cũng thích một người cao cao mà nước da ngâm ngâm như thế cho nên là dạ cũng cười, được cười rồi dạ. lớn dạ. lên bảy cười cười lớn lên <laughs> dạ anh ờ, cảm nhận về em như thế nào sau mình cảm nhận em thì em dễ thương cũng như ờ, mô hình lý tưởng của anh à. <laughs> dạ. à, anh suy nghĩ cái quan niệm của anh về hôn nhân và tình yêu thế nào ạ về tình yêu là phải biết uh, chung thủy uh, yeah. rối rồi à phong rung quá <laughs> bên đàn gái tôi xinh xắn quá mà còn gì nữa bảy rung em không được rung quá đúng không chị nhìn ừ. bảy là chị biết bảy rối rồi đó nhìn ừ. là giống như bị tiếng sét ái tình á hẹn hò sao dạ cũng cũng gần tại vì em thì chạy xe đi xa cũng nhiều về miễn bạn gái nói à, à, về thăm là em chạy về liền em bây giờ này em thấy cô gái này em cảm nhận thế nào cảm nhận dễ thương thích không dạ thích thích liền luôn đúng không thích liền luôn thích liền luôn đó, đó thích liền là được rồi anh anh sinh năm mấy vậy anh dạ em sinh sinh 90 anh sinh dạ, năm chín mươi <laughs> dạ. dạ thấy tội nghiệp không thấy cưng quá à, thiệt à, hai đứa cưng lắm á trang ơi dạ. anh hứa là nếu chúng ta quen nhau á anh sẽ chăm sóc cho, cho trang suốt cuộc đời suốt cuộc đời dạ em cảm ơn trời ơi nghe nó đã làm sao đâu á thiệt luôn bây giờ nè phải bước tới nắm tay Trang nói y chang về hỏi coi Trang chịu không? Bước, bước tới, bước tới Nói đi cho người ta tin Nắm tay Nhìn thẳng vô mắt nói gì đó Trang Dạ à, <laughs> à, Em có nguyện à, anh làm à, Anh sẽ chăm sóc cho em cuộc đời không? trước tiên thì em nghĩ là cho nhau cơ hội xong dạ. rồi mình tìm hiểu nếu mà hợp thì mình sẽ đi sâu hơn dạ. dạ. hỏi dạ. trang chịu anh không dạ trang có thích anh không <laughs> tại vì mới gặp mặt cho nên là em có thấy anh là một người thật thà cho nên là cùng quê với em em cũng ấn tượng tốt ạ dạ tại... rồi trở về ghế được rồi đó ráng như vậy dạ sau 3 tiếng đếm không biết cô kia bấm hay không rồi em bấm trước luôn nha bấm đi bãi thích dạ. thì bãi bấm đúng rồi bãi ơi không cần tiếng đếm luôn đó dạ. mình thích là mình bấm thôi dạ. rồi trang sao nè một một hai ba rồi bấm cái cạch rồi xong xong Trang mà không bấm mà đây tôi khóc liền luôn á cưng bảy quá trời luôn <laughs> chụp liền cái tay chụp liền chứ thấy chưa có cảm giác gì nắm tay không bạn ấm ấm ấm hả dạ thấy thích không thích <laughs> muốn nắm suốt cuộc đời không dạ muốn nói với người thân của gia đình trang đi coi như hai bác coi ở truyền hình đó còn đây chỉ có một đứa đứa em gái thôi nhìn thẳng vô máy nói chuyện thưa hai bác à, dạ bác con xin hai bác là cho con nắm tay và em Trang đi đi uh, hết cuộc đời này <laughs> xin phép luôn xin phép cho con Hùng cái uh... dạ cho con xin phép Hùng, Hùng em Trang chúc mừng các bạn